Âu là nó hay hơn ở những cái Âu khác đó, là nó có thêm một con người người iPad đúng không? rồi thì dạ, khách hàng có thể là sẽ ngủ ở đây là không xe đấy xe mua sắm nó không những nước của người họ này dạ, đúng rồi thì à, ở đây thì à, một đền ba lầu có nào xe dạ. bằng không rồi bây giờ là năm căn rồi bây giờ em biết thì sơ qua một chút xíu ha đây là shop house 7 nhân 10 cột phòng để sàn rộng hơn mình kia sâu mình đám mình là à, mình là nên là dùng à, dùng gọi là kính đấy không cần kính luôn bây giờ là cái bạc à, để kéo đôi lúc mình cần mà mà để cho nướng, khoáng này làm gì barbecue thì rất là tốt à, chứ còn bây giờ những cái này mà làm cái thì nó nó sẽ là chắn gió đó cái đang muốn bán thì tiếp theo cái này giá bao nhiêu giá của cái căn này là giá là bây giờ khoảng 21 là việc xuống thì là, là chị Tông bên em đưa ra cái giá gọi là thấp hơn giá thị trường chứ còn và bên em sẽ làm giá nữa nhưng mà cái đó là cái giá chung là bởi cái này mà đấy là phải ra công chứng đứng tên đấy tất nhiên Từ bây giờ đối với uh, chủ đầu tư này thì pháp lý đã đầy đủ rồi là bây giờ là đúng hợp đồng với chủ đầu tư thành hai căn vương ạ cái này gọi là hai căn bởi vì phương có thể để riêng một căn đường đi lên lầu còn dưới này cho thuê cho thuê giá à đúng rồi bởi vì là ở đây là chúng ta thương mại nên là ba tầng là thương mại và công ty cùng để có sống dạ nên rất là nó để rất là thoáng nên rất là mình thấy không dạ đúng rồi cho làm cho à, nhà hàng khách sạn nhé hay là thiết kế cái ờ, văn phòng thì rất là nhiều bởi vì có một cái tầm view cực kỳ đẹp luôn cả nhà và cùng với sự của mình khám phá cái tầm view bây giờ em sẽ dẫn chị đi xem không vâng, cái này là chân này chân này chân cùng thế này đúng không dạ đúng rồi trần tay cùng với là cái ờ, đèn kia nó sẽ có một cái lửng của tùy kinh tế ở đây nó giống như một cái à, gọi là uh, à, đắp ờ, lét đó chị tổng diện tích sử dụng này gần ba trăm mét vuông thì chị cũng có tùy chị có thể là thiết kế uh, tùy theo mỗi người nếu mà gia đình ít người thì chị thì chỉ cần là thì chỉ cần là có một phòng này thôi giải phóng cho đi sẽ không giải phóng ạ à? à, đối với đường điện bên kia thì không giải phóng mà chỉ có giải phóng từ tâm địa thôi